cực đỏ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng tăng lên như vụ bão, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, tiền vàng ngập két. Vậy bốn con giáp đó là những con giáp nào? Làm sao để nắm bắt được vận may cực độ này trong ngày 10 tháng 3 âm lịch tới đây? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây nhé. Vị trí đầu tiên, xin chúc mừng con giáp tuổi Sửu. Trời sinh tuổi Sửu là người hiền lành, nhân hậu, không màng chuyện thế sự mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cuộc sống bản thân và gia đình. Người tuổi Sửu vốn lấy lao động là niềm say mê, họ luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay, nếu không ngừng nỗ lực, cố gắng thì sẽ không thể gây dựng được cuộc sống viên mãn, sung túc. Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu luôn được mọi người tín nhiệm và yêu thương hết mực, người tuổi Sửu trung thành, xứng đáng là người bạn của mọi nhà, nhờ vậy mà càng lớn tuổi, phúc đức lại càng nhiều. Tử vi học nói rằng, tuổi Sửu là con giáp không tham vọng, nhưng lại có được nhiều hơn những điều mình mong muốn. Vì vậy bước vào trung vận, sự nghiệp của tuổi Sửu không những thăng tiến, mà con đường tài vận, cuộc sống tình cảm cũng thăng hoa. Bởi lẽ, tuổi Sửu luôn sống đúng lương tâm, luôn biết người, biết ta và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi hoạn nạn, nhờ vậy mà phúc đức ngày càng dồi dào hơn. Tuổi Sửu, có một ngày vượng nhân duyên, nhờ có sự xuất hiện của sao thái âm, các tinh này che chở cho các mối quan hệ của bản mệnh, mở ra những kết nối mới trong chuyện làm ăn. Nếu muốn trở thành con giáp phát tài ngày này, bạn có thể tranh thủ cơ hội để mở rộng quan hệ hợp tác, tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Với người làm công ăn lương, bạn có thể gặt hái được những thành tựu xuất sắc, khiến lãnh đạo đánh giá rất cao, nhờ thế mà các khoản thưởng nóng cũng tăng lên đáng kể. Với người làm kinh tế, đầu ngày và giữ ngày là lúc cát khí vượng nhất, bản mệnh nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến vào cuối tháng. Vận trình chi tiết từng tuổi Sửu theo năm sinh âm lịch và cẩm nang vượng vận đúng mùng 10 tháng 3 âm. 1. Tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Là con giáp may mắn ngày này, nên người tuổi Tân Sửu được đón nhiều tin vui xuất hiện liên tiếp với điều kiện thuận lợi như hiện tại. Bạn hãy tập trung thời gian và năng lượng của mình cho những mục tiêu đã đề ra từ trước, như vậy bạn sẽ sớm đạt được thành công ngoài kỳ vọng. Đây cũng là lúc để bản mệnh dành thời gian tìm hiểu và khám phá các nguồn đầu tư bị động khác để giúp bản thân gia tăng thêm thu nhập nhưng lại không mất quá nhiều thời gian. Điều duy nhất mà người tuổi Tân Sửu cần phải chú ý trong khoảng thời gian này là ảnh hưởng của thái tuế hung tinh, gây hại cho sức khỏe, bạn nên hạn chế rủi ro bằng việc sắp xếp kế hoạch đi xa vào thời gian khác. Hoặc nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn thì đi khám sớm, nếu điều trị đúng thời điểm, đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 7 đến 9 giờ. Màu sắc cát tường xanh lục 8. Quý nhân phù trợ Thìn, Sửu. 2. Tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Kiếp tài xuất hiện đầu ngày, gây ra một vài khó khăn trở ngại cho người tuổi Quý Sửu nhưng khi bạn tập trung xử lý thì dần dần mọi thứ sẽ trở nên êm xuôi, bạn được tận hưởng khoảng thời gian bình yên mà mình mong muốn. Bạn có thể nhân lúc này bình tĩnh đánh giá những gì đã qua và rút kinh nghiệm để có những bước chuẩn bị tốt hơn cho kế hoạch quan trọng tiếp theo. Vận trình tài lộc thiên về ổn định trong ngày này, bạn vẫn kiếm tiền túc tắc dựa trên các mối làm ăn từ trước đến nay, nên túi tiền dùng rỉnh, chẳng phải lo đến chuyện chi tiêu. Tình cảm đong đầy giúp bản mệnh cảm thấy thật may mắn vì đã gặp đúng người, Người ấy luôn đặt cảm xúc và suy nghĩ của bạn lên trước tiên. Làm việc gì cũng chỉ muốn tốt cho bạn, chính bạn cũng cảm nhận được điều đó, nên hãy vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc hiện tại nhé. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, e, vàng. Quý nhân phù trợ, dậu, ý. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Ngày này tuổi Ất Sửu gặp được khá nhiều điều kiện thuận lợi mà trước đây bản thân chưa từng nghĩ tới, thêm sự nâng đỡ của sao Thiên Đức nên nhiều con giáp này có được cơ hội thăng quan, tiến chức với sự giúp sức từ mọi người. Với những ai đang tìm việc, hứa hẹn sẽ có được công việc như ý, bạn sẽ gặp được nhiều thời điểm thích hợp để phát huy ưu điểm của mình, gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Đôi khi, bản mệnh sẽ có chút suy nghĩ và phiền lòng về chuyện tình cảm, nhưng ngay sau đó bạn thoát ra được khỏi cảm giác tiêu cực và tìm được niềm vui cho mình. Ngoài ra, khi có vấn đề gì xảy ra, cả bạn và người ấy đều đã biết chủ động bàn bạc với nhau và tìm ra phương án giải quyết hợp lý nhất. Trên phương diện tài lộc, nếu bản mệnh dám chấp nhận rủi ro, thì cơ hội thu về lợi nhuận cao đều nằm trong tầm tay. Thậm chí bạn có thể mở một lối đi riêng và thu về một khoản tiền bội thu, khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị. Đối với người làm công ăn lương, chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc, chú tâm vào nhiệm vụ của mình thì sẽ đạt được kết quả cao, nhận được sự khen thưởng của ban lãnh đạo. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, màu vàng, màu be. Quý nhân phù trợ, dậu, thân tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997. Đinh Sửu là một trong những con giáp may mắn ngày mùng 10 tháng 3 âm sắp tới, bạn sẽ có những bước tiến triển hết sức khả quan, vượt qua được những khó khăn và trông gai phía trước đó. Thời điểm này bạn đang có sự đồng hành của thần may mắn, nên có thể yên tâm hoàn thành các kế hoạch công việc của mình mà không gặp bất cứ sự cản trở nào. Chẳng những vậy, vận quý nhân vượng cũng giúp con giáp này không phải buôn ba vất vả, hầu hết các kế hoạch của bản mệnh đưa ra trước đó đều được thông qua và tán thành, đi vào giai đoạn triển khai cụ thể. Tuy nhiên, vẫn nên thể hiện sự chăm chỉ, tích cực để không mang tiếng dựa hơi. Vận tài lộc cũng trên đà thăng tiến, đặc biệt người kinh doanh buôn bán hái ra tiền, các dự định đầu tư cũng có thể tranh thủ thực hiện ngay trong ngày các khí vượng như hôm nay. Tuy nhiên, nếu bạn không có cách quản lý tài chính khoa học, cứ tiêu pha, không kiêng kỵ thì bao nhiêu cũng hết. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, màu đỏ, màu nâu. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân. Vị trí thứ hai, xin chúc mừng con giáp tuổi dần. Trời sinh tuổi dần không phải là người quá hiền lành, nhưng thâm tâm lại là con hổ sống tình cảm. Tuổi dần có tính cách mạnh mẽ, độc lập và có khả năng làm chủ được cuộc sống của mình. Người tuổi này ít khi thể hiện khía cạnh yếu đuối của mình, chẳng may gặp phải khó khăn, thử thách, họ sẽ hoàn toàn đối diện và giải quyết một cách êm đẹp. Tử vi học có nói, sau 30 tuổi, vận may của tuổi dần sẽ thay đổi, trời sinh tuổi dần mang số mệnh phú quý, nhưng phải sau giai đoạn này, vận mệnh mới ngày một thăng hoa. Với vốn kinh nghiệm sống đã được tích lũy trong thời gian qua, hoàn toàn có khả năng giúp tuổi dần xây dựng được cơ ngơi vững chắc, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Không những thế, bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi dần còn được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì tuổi dần chỉ cần bỏ ra một thì có thể thu về 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận. Nhìn chung, hậu vận tuổi dần tha hồ tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, viên mãn bên gia đình và con cháu. Để trở thành con giáp phát tài nhất ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch tới đây, người tuổi dần sẽ phải khá quay cuồng với những kế hoạch lớn nhỏ. Bản mệnh thường xuyên phải chạy đôn, chạy đáo lo liệu công việc cho kịp tiến độ, lại vừa phải đảm bảo chất lượng như yêu cầu, cũng nhờ vậy kết quả cuối cùng chắc chắn không khiến bạn thất vọng. Một số người có thể bị điều động, cử đi công tác hay giải quyết công việc ở hiện trường, đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thử thách không nhỏ với bạn. Bạn hãy làm việc một cách nghiêm túc, có như vậy thì lãnh đạo sẽ dành cho bạn được khoảng thưởng nóng dùng rỉnh để khích lệ tinh thần. Chuyện làm ăn của con giáp này trong khoảng thời gian đầu ngày khá tốt, quý nhân sẽ chỉ cho bản mệnh đường đi, nước bước phù hợp để tránh mắc phải sai lầm không đáng có. Thêm vào đó bản mệnh còn nắm bắt được xu thế thị trường và nhu cầu của khách hàng, nên dễ trở thành người dẫn đầu xu hướng, tiền kiếm được nhiều hơn hẳn các đối thủ. Vận trình chi tiết từng tuổi dần theo năm sinh âm lịch và cẩm nang vượng vận trong ngày mùng 10 tháng 3 âm. Tuổi nhâm dần, sinh năm 1962. Xem tử vi ngày mùng 10 tháng 3 âm, vận trình của người tuổi nhâm dần trong những ngày này thực sự lý tưởng, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ ngoài mức tưởng tượng, quý bạn có thể sẽ nhận được rất nhiều sự hỗ trợ tốt đẹp và hữu ích từ các mối quan hệ công việc của mình. Sự nghiệp của con giáp này nhờ vậy có tiến triển tốt, đồng nghiệp và cấp trên chính là nguồn trợ lực giúp bạn rất lớn trong quá trình hoàn thành mục tiêu. Đây là lúc quý bạn có thể thoải mái sáng tạo, tạo dựng những bước đi mới trong sự nghiệp, đề xuất phương án mới cũng sẽ rất dễ được tán đồng và thông qua. Hãy cứ mạnh dạn thể hiện bản thân đi nhé, chẳng những công việc, phương diện tài chính của nhâm dần cũng rất khả quan. Tiền bạc nhìn chung rất dư giả, nhờ đó con giáp này có thêm động lực phát triển các kế hoạch kinh doanh, đầu tư bên ngoài của mình. Với nguồn ngân sách hiện tại cùng khả năng quan sát và học hỏi thì bạn sẽ có thừa cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, màu đỏ, màu vàng màu chanh. Quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi. Tuổi giáp dần, sinh năm 1974. Ngày nay người tuổi giáp dần cũng là một trong những con giáp có vận đỏ như son, xin chúc mừng bạn nhé. Đường công danh sự nghiệp của những chú hổ vô cùng sáng, có nhiều đột phá, bạn có thể dễ dàng tìm ra những phương pháp phù hợp để tháo gỡ bế tắc vốn đang gặp phải trong công việc. Quý nhân xuất hiện đưa ra vài chỉ dẫn đơn giản là bạn có thể nắm bắt vấn đề rất nhanh, hiểu rằng mình nên thay đổi bắt đầu từ đâu. Tuy có đôi khi khối lượng công việc khá nhiều, không khỏi khiến cho bạn cảm thấy căng thẳng, nhưng bản mệnh lại càng thêm hăng hái để chinh phục những đỉnh cao thách thức phía trước. Về tài lộc, những chú hổ cũng nhận được nhiều tín hiệu tích cực trong các dự án kinh doanh, đầu tư mà mình dồn nhiều tâm huyết, sau những nỗ lực và quyết tâm, cuối cùng bạn cũng có thể thành thơi tận hưởng thành quả đầy tự hào của mình, tiền bạc dư giả, nên hãy tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần nhé. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, màu be, màu vàng. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, có thể nói ngày mùng 10 tháng 3 âm là thời điểm khá may mắn đối với người tuổi bính dần, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Con giáp này rất chủ động tìm kiếm cơ hội, nên thành quả tốt đẹp đến là đều xứng đáng. Bạn không bao giờ ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng chấp nhận tất cả thất bại để lần sau có thể làm tốt hơn lần trước, lợi nhuận thu được đủ, khiến bản mệnh thế hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Nhân thời điểm các khí lan tràn như này, người tuổi dần có thể tranh thủ tiến hành các dự định hợp tác làm ăn ký kết hợp đồng ngay, bởi cát tinh sẽ giúp việc xã giao của bạn diễn ra vô cùng thuận lợi và suôn sẻ, lợi nhuận tăng cao khá rõ. Công danh, sự nghiệp vẫn đang tiến triển khá tốt, vận may đến đem theo nhiều tiềm năng phát triển ở các lĩnh vực mới. Bản mệnh tỏ ra hào hứng và ham học hỏi, nên không khó để có thể tìm được cho mình cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998. Tử Vi cho biết, vận trình tháng mới của người tuổi mậu dần được dự báo khá rực rỡ với những tín hiệu tích cực trong hầu hết các phương diện. May mắn đang chờ đón giúp bản mệnh dễ dàng khơi thông thế bế tắc, đón một tương lai tương đối thành công. Thời điểm này, những thành tích mà mậu dần đạt được không thể không nhắc tới, sự giúp đỡ của những người bạn, đồng nghiệp bên cạnh hay nói cách khác, quý bạn đã biết huy động nhân lực để tận dụng sức mạnh tập thể, đồng thời rất có lợi cho bản thân. Mọi việc nhìn chung đều được tiến hành ổn thỏa ít căng thẳng, những ai có ý định cầu danh, cầu lợi cũng có thể mạnh dạn tiến hành trong ngày này. Cát khí dồi dào có thể giúp bạn đạt được nhiều kết quả khả quan, một số người có thể có sự thay đổi về vị trí, tính chất hay chiến lược công việc, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh, cùng với công việc mậu dần cũng sẽ có cơ hội bứt phá trong sự nghiệp kiếm tiền của mình. Tài lộc sẽ có những bước chuyển biến mạnh mẽ, con đường tài vận của con giáp này trở nên sáng rõ với rất nhiều cơ hội làm giàu. Thậm chí nếu biết nắm bắt nhanh chóng, còn có thể trở thành nhân vật đại gia tầm cỡ, khiến ai cũng phải ghen tị với thành công của bạn. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Vị trí thứ ba Xin chúc mừng con giáp tuổi mão. Những người cầm tinh con mèo vốn rất hiền lành nhân hậu và luôn biết nghĩ cho người khác. Trong cuộc sống, những người tuổi này không quá tham vọng. Bản mệnh chỉ hy vọng có được một cuộc sống bình yên, đủ đầy về mặt tinh thần, còn vật chất thì chỉ cần đủ là được. So với những con giáp khác, bản mệnh được trời ban nhiều phước lành, gặp chuyện rủi an lành. Nếu khó khăn thì cũng vượt qua được nhờ có quý nhân chiếu cố, vì tính cách quá tình cảm chu đáo, nên xung quanh ai cũng yêu thương tuổi mão vốn được sống một cuộc đời không lo âu, sâu muộn mọi thăng trầm trong cuộc đời đều vượt qua dễ dàng về sự tử tế, song tất cả mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng. Tử vi học có nói, phụ nữ tuổi mão thường mang mệnh thiếu phu nhân, từ nhỏ họ được bố mẹ yêu thương hết mực, mặc dù không được sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng lại có nhiều tình yêu thương. Sau 30 tuổi, cuộc sống tuổi mão sẽ bước lên một tầm cao mới, nếu ai từng vất vả thời tiền vận thì độ tuổi sau này sẽ thăng hoa. Đặc biệt giai đoạn hậu vận, phụ nữ tuổi mão sẽ được hưởng đại phú, đại quý, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều thuận buồm, xuôi gió. Nếu như không quá giàu có, thì ít nhất cũng có một cuộc sống viên mãn, đủ đầy, không thiếu thứ gì. Các tinh xuất hiện trong ngày mới sẽ là tín hiệu tích cực cho những có nỗ lực bấy lâu của người tuổi mão. Nếu bạn đã nỗ lực làm việc suốt thời gian qua, thì nay là lúc bạn được gặt hái thành quả. Đường công danh, sự nghiệp trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn trước rất nhiều, Ngày này bạn tìm kiếm được động lực phát triển, hơn nữa lại có may mắn kề bên nên sẽ sớm đạt được mục tiêu đã đề ra, một số người có thể được tăng lương ngay ngày này. Cát khi cũng giúp tài lộc của người làm tài chính thăng hoa, bạn tự tin thực hiện các kế hoạch làm ăn của mình, khiến khách hàng ấn tượng nên có thể thu tiền về đầy túi, thậm chí bạn còn tự phát hiện ra hướng đi mới thích hợp với mình. Vận trình chi tiết từng tuổi mão theo năm sinh âm lịch và cẩm nang vượng vận đúng ngày mùng 10 tháng 3 âm tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Theo dự đoán đúng mùng 10 tháng 3 âm lịch, người tuổi Quý Mão cũng sẽ là con giáp đón tiền tài phơi phới, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền, tài vận cứ tăng vù vù, mà công danh sự nghiệp thì cũng khởi sắc tưng bừng. Nhân duyên trong ngày mới giúp cho những chú mèo có thêm mối quan hệ, mở rộng việc hợp tác làm ăn, kinh doanh gặp đúng thời đúng người, nên tiền tài cứ thế này nở là điều dĩ nhiên, nếu có ý định mở rộng công việc thì cứ mạnh dạn tiến hành, vì tỷ lệ thành công khá cao. Ở phương diện công danh, ngày mới cho thấy những cơ hội phát triển sẽ đến với con giáp này. Dù hiện tại đang theo đuổi lĩnh vực nào hay đang ở vị trí nào, bạn cũng đều có may mắn đạt được mục tiêu của mình. Con giáp này được tạo thêm điều kiện để phát huy thế mạnh của mình, cũng bởi bạn đã nhìn ra được cơ hội thăng tiến, dẫn đến nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. Có thể nói tới ngày mùng 10 tháng 3 âm, những gì phiền muộn trước đó của người tuổi quý mão sẽ tan biến, nhường chỗ cho con giáp này có thời gian vui vẻ, thoải mái, bản mệnh hãy nỗ lực hết mình cho công việc, vì đây chính là giai đoạn bạn được người cấp trên nhìn nhận đề bạt tăng lương, tăng chức. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, 5 sao. Tài lộc, 5 sao. Sức khỏe, 4 sao. Tình cảm, 3 sao. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, màu hồng, màu cà phê. Quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão. Tuổi ất mão, sinh năm 1975. Vận khí của người tuổi ất mão cũng được nhận định là đang trên đà tăng tiến mạnh mẽ khi đến mùng 10 tháng 3 âm lịch, hầu hết các phương diện đều khá suôn sẻ. Đôi khi có thể sẽ có như một chút biến động, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Ngày mới đánh dấu rất nhiều kế hoạch của ất mão tin vui, công việc diễn ra thuận buồm, xuôi gió mưu sự cũng có khả năng thành công. Nhờ các tinh tú chiếu mệnh, bản mệnh có thể sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, tạo cho bạn những cơ hội để phát huy năng lực của mình. Năng lực cá nhân được khẳng định là bước đà vững chắc, quan trọng trong quá trình thăng tiến của mình, mọi thứ không còn quá xa xôi và đều đã nằm trong lộ trình của bạn. Con giáp này tự tìm được cơ hội khẳng định năng lực cá nhân, lộ trình thăng tiến rõ ràng và hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu. Bạn nên tận dụng cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình, tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn đi đúng đường, đúng hướng. Không chỉ công việc tài vận của Ất Mão cũng khá hanh thông, bạn có thể được thần may mắn chiếu cố nồng hậu nên sẽ có thể ký kết được những hợp đồng tiền tỷ, khiến bạn trở nên giàu có, mọi việc làm của bạn sẽ trở nên dễ dàng thuận lợi hơn bất cứ lúc nào, giúp bạn hưởng cuộc sống thoải mái dư giả trong những ngày tới. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm, 5 sao. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh ngọc. Quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi dần. Tuổi đinh mão, sinh năm 1987. Tuổi này vận số cát lành, có nhiều vận may mới mở ra trong công việc, đầu óc thông minh hơn và có năng lực, nên đinh mão cứ âm thầm cố gắng từng chút một. Không sợ bất cứ ai cản đường, họ không làm nên chuyện lớn như những người khác, họ chỉ âm thầm làm tốt mọi việc. Vì thế nên thần tài mở cửa trao cho Đinh Mão vận may độc quyền mà không con giáp nào có được. Đúng là khiêm tốn, nhưng nhịn thì vạn kiếp sang. Theo đó tuổi này còn tình cờ được sao tốt chiếu mệnh nhờ tính cách của bản thân cộng với sự phù hợp của ơn trên nên sẽ khiến công việc ngày càng suôn sẻ, được phù hộ, tham quan kiến chức là điều đương nhiên, tiền vào túi đều đều. Ngoài ra, khả năng cao, nhiều bạn tuổi này sẽ sắm sửa thêm cho mình một chiếc xe hoặc xây được nhà. Tất cả là nhờ công sức của bạn trong thời gian qua đã vất vả dày công xây dựng, bạn hoàn toàn xứng đáng. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ tuổi thìn, tuổi thân, tuổi sửu. Tuổi kỷ mão, sinh năm 1999, tam hợp cục nâng đỡ, tuổi kỷ mão trong công việc lẫn tài chính hay chuyện tình yêu, tuổi kỷ mão sẽ nhận được sự quan tâm, diêu dắt của quý nhân, giúp bản mệnh có được những bước đột phá lớn, thăng tiến lên một tầm cao mới. Vì vậy bản mệnh được dự đoán là sẽ có khả năng cao được thăng quan, tiến chức trong thời điểm này. Không chỉ vậy, người tuổi kỷ mão còn có tính cách rất khác biệt, kiểu người này làm việc gì cũng rất quyết đoán, có kế hoạch và chủ kiến riêng. Điều này cũng khiến người tuổi kỷ mão có sức hút rất lớn về tính cách, tạo được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, có lợi cho tương lai sau này. Nhìn chung đường tình cảm phát triển tương đối suôn sẻ, thu hút được nhiều mối nhân duyên tốt, đường tình duyên của người tuổi kỷ mão sẽ đạt đến đỉnh điểm. Thời điểm này, người tuổi kỷ mão độc thân có khả năng khác nhau sẽ chờ được đối tượng ưng ý, người này không chỉ mang đến cho bạn tình yêu lý tưởng, mà còn đóng vai trò trợ giúp nhất định cho bạn trong sự nghiệp để cuối năm đạt được bội thu. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng. Quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mùi, tuổi tuất. Vị trí thứ tư, xin chúc mừng con giáp tuổi tỵ. Trời sinh những người tuổi tỵ thông minh, lanh lợi luôn biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để đổi đời, So với những con giáp khác những người tuổi tỵ không ngại đối mặt với khó khăn, chắc trở, cuộc sống càng gian nan khiến họ mạnh mẽ hơn. Sau khi vượt qua được mọi thứ thì cuộc sống của họ thăng hoa không ngừng, có người còn trở thành đại gia. Tử vi học có nói đúng mùng 10 tháng 3 âm cuộc sống tuổi tỵ có nhiều thay đổi bất kể đầu năm khó khăn thế nào, thì từ nay trở đi vận may bất ngờ lội ngược dòng, đón nhận nhiều hỷ sự. Sự nghiệp không những được quý nhân chiếu cố, mà con đường tài vận cũng có khởi sắc đáng kể. Ngày này, rất thích hợp để người tuổi tỵ tiến hành các dự án hợp tác làm ăn ký kết hợp đồng. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ sẽ giúp các khoản lợi nhuận của bạn tăng tiến nhanh chóng. Ngay cả khách hàng khó tính ngày trước cũng sẽ sớm bị thuyết phục bởi kế hoạch hợp lý của bạn. Khoảng thời gian giữa ngày mọi chuyện trở nên khó khăn hơn đôi chút, nhưng đó cũng là cơ hội để bản mệnh phát hiện ra những điểm mạnh của mình. Khi đã ở trong điều kiện thuận lợi rồi, bạn sẽ thoải mái phát huy khả năng thăng tiến trên con đường thăng quan tiến chức. Những người làm công việc tự do, tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Tất nhiên công sức cần bỏ ra cũng không phải là ít, nhưng bạn không vì thế mà lùi bước, khách hàng đối tác sẽ đánh giá rất cao khả năng của bạn. Vận trình chi tiết từng tuổi tỵ theo năm sinh âm lịch và cẩm nang vượng vận đúng mùng 10 tháng 3 âm. Tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Người tuổi này có nhiều chuyển biến tích cực cả ở công việc, tiền bạc hay chuyện tình cảm nhất là những bạn trẻ còn đang bấp bênh, Người tuổi Ất Tỵ là con giáp may mắn mùng 10 tháng 3 âm cho dù trước đó tài vận của Ất Tỵ không được tốt cho lắm, nhưng cũng đừng quá lo lắng. Trong ngày này kho bạc sẽ được mở ra, vận may bất ngờ lên cao, hôn nhân hạnh phúc, vận may trời cho bạn sẽ làm chủ được đồng tiền và được hưởng vinh hoa, phú quý. Ở nơi làm việc, đây là thời điểm tốt để bạn thể hiện mình, đừng bỏ lỡ, bạn có thêm một số cơ hội mới, chẳng hạn như cơ hội công việc, thăng chức, nếu làm việc đủ chăm chỉ bạn có thể có nhiều thành công hơn nữa các bạn trẻ tuổi này sẽ đón thêm thành viên mới về với gia đình trong thời điểm này, con cái là lộc trời cho, phải may mắn lắm thì mới có lộc con trong năm ất tỵ này, hãy cố gắng trân trọng. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi thìn. Tuổi đinh tỵ, sinh năm 1977. Đương số có nhiều cơ hội mở mang thêm trong công việc và vấn đề tiền bạc, gia đình sẽ đón hỷ tín trong thời điểm này. Đinh tỵ vốn là người sống biết điều, tử tế, cực kỳ trung thành, ở nhà hiếu thuận với cha mẹ và rất trung thành với bạn bè bên ngoài. Điều này khiến cho kiểu người tuổi này sinh ra đã có ý thức mạnh mẽ về công lý và sứ mệnh, đồng thời họ cần phải có kiên trì khi giải quyết mọi việc. Đinh Tị không chỉ nghiêm túc có trách nhiệm với công việc mà còn phải hoàn thành đúng thời gian quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nên rất được lãnh đạo cấp trên tin tưởng và đánh giá cao trong công việc hàng ngày. Thời điểm này, bản mệnh sẽ nắm giữ những chức vụ tương đối quan trọng trong công ty hoặc phụ trách những dự án tương đối quan trọng, có thể nói là rất thuận buồm, xuôi gió trong sự nghiệp. Thời điểm này Đinh Tị rất được lòng người khác vì tính cách của họ, điều này cũng cho phép con giáp này có nhiều bạn bè tốt, mở rộng quan hệ ngoại giao làm ăn. Đa số bạn bè mà Đinh Tị kết giao trong nửa cuối năm nay đều là những người bạn có phẩm chất tốt, chính trực và có năng lực vượt trội, đi với họ rất có lợi. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, màu bạch, màu ánh kim. Quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989. Đây là một trong những con giáp may mắn vào ngày mùng 10 tháng 3 âm, người tuổi Kỷ Tỵ sẽ gặp những cơ hội phát triển về đường tài lộc. Ở thời điểm này, bạn không cần phải quá lo lắng về tài chính của mình, khi các nguồn thu dù chính hay phụ đều sẽ tăng tiến nhanh chóng. Con giáp này không quá phụ thuộc vào một khoản thu nhập mà để tạo ra cho mình các khoản kiếm thêm ở bên ngoài. Dù thời gian bị chiếm dụng khá nhiều, nhưng khi cầm những đồng tiền vất vả kiếm được, bạn sẽ nỗ lực của mình là hoàn toàn xứng đáng. Ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch sẽ là ngày cát khí vượng nhất, công việc của con giáp này vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Những kế hoạch bản mệnh đã ấp ủ từ lâu có thể thực hiện và bước đầu thu về thành công. Trong khoảng thời gian này, tuổi kỷ tỵ cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người, cho nên đừng quên gửi lời cảm ơn chân thành tới họ. Đánh giá các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, 5 sao. Tài lộc, 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình của bốn con giáp may mắn nhất được thần tài gọi tên, thần Phật che chở, sẽ nhận được cơ may đổi đời, chuyển vận đúng ngày 10 tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.